sắc xinh tươi đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng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

xuân đã về có nơi vui nào vườn ngày xuân đến xuân xuân ơi xuân đã về tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân xuân xuân ơi xuân đến rồi cánh em bay về cho tim mình nao nức xuân xuân ơi xuân đến rồi những nắng mai vàng chào mừng xuân sang nghe âm vang bao câu chúc yên lành đất nơi nước hoa in ấm cười chào một mùa xuân mới xuân xuân ơi xuân đã về kính chúc mọi người với bao điều mong ước trong hương xuân ta vây chào kính chúc mọi nhà gặp nhiều an xuân đến xuân xuân ơi xuân đã về tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân xuân xuân ơi xuân đến rồi cánh em bay về cho tim mình nao nức xuân xuân ơi xuân đến rồi những nắng mai vàng chào mừng xuân sang nghe âm vang bao câu chúc in lành đất nơi gấm hoa in ấm an vui bao em thơ quê khoe mới tươi cười chào mừng điều mong ước trong hương xuân ta vây chào kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui